alo chào mừng tất cả mọi người chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh sơ cầu số miền Nam của mình. À, trước mắt tất cả quý vị anh chị đây chính là cái bản kết quả mở thưởng của à, sổ số miền Nam mở thưởng ngày 10 tháng 2 năm 2023. Thì à, kênh chia sẻ sổ số miền Nam của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí. À, cho nên anh chị em, cô dì chú bác đi qua thì nhớ bớt chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn là cái kênh để ủng hộ kênh để à, mình có thêm động lực tốt nhất đưa ra những cái dự đoán những cái đường cầu hay những con số đẹp cho tất cả chúng ta chơi để chúng ta tham khảo và chúng ta vào bờ đúng không ạ và video của mình chia sẻ thì à, sẽ có phần à, điểm qua kết quả cũng như à, sau đó là mình sẽ đến phần à, chia sẻ à, cầu lô à, cho tất cả quý anh chị để chúng ta tham khảo và mọi người xem video thì không nên tua video cũng như không à, không nên xem qua loa các bạn nhé mình sẽ chỉ tận tâm tận tình tới tất cả mọi người để chúng ta có một cái đường cầu cũng như có con số để chúng ta tham khảo trong ngày tiếp theo đúng không ạ và trước mắt chúng ta đây chính là cái bản kết quả mở thưởng của sổ số miền Nam ngày thứ sáu ngày mùng 10 tháng 2 năm 2023 à, gồm có ba đài đó là bình Long Bình Dương và Trà Vinh đúng không ạ đầu tiên điểm qua giải của Vĩnh Long thì chúng ta có đầu là con số 96 và đuôi là con số à, đặc biệt 44 tổng 8 càng 8 Tiếp theo huyện Bình Dương thì chúng ta có đầu có số 37, đuôi là có số 88. Ngày hôm nay kết khá nhiều các bạn. Tổng 6 hoặc là càng 2. Trà Vinh thì chúng ta có đầu là có số 04, đuôi là có số 37. Tổng 0 càng 2. À, nhìn qua các đầu lô từ đầu 0 cho đến đầu 9 đối với đài ở à, Vịnh Long thì à, khá là đều không có đầu số nào bị câm đúng không ạ? ở Bình Dương thì à, chúng ta có thể thấy ở Bình Dương thì đầu số 6 là bị không và Cà Mau à, Trà Vinh thì à, đầu số 1 là bị không đúng không ạ thì tất cả mọi con số của bên mình đưa ra thì à, à, cho tất cả mọi người tham khảo thì có độ chuẩn xác như thế nào thì các bạn cũng đã biết rồi liên tiếp kênh của mình trên kênh ngày nào cũng à, gặt hái được thành công đúng không ạ nhất định đúng không ạ thì mình cũng đã nói rồi mình chia sẻ trên kênh à, thì ờ, chỉ là nôm na một bài thôi còn các đài còn lại thì các bạn có thể à, tham khảo qua phần bình luận hoặc là các bạn có thể à, bình luận dưới phần à, mô tả hoặc phần bình luận của kênh mình thì mình sẽ có thời gian mình sẽ trả lời cho tất cả mọi người à, các bạn có thể à, tham khảo cái đường cầu nào hoặc là muốn à, mình chia sẻ cái đường cầu nào thì mình sẽ cố gắng à, chia sẻ cho tất cả mọi người đúng không ạ và điểm qua kết quả trong kênh của mình thì các bạn cũng đã biết rồi đấy à, kênh của mình à, ngày hôm qua mình có chia sẻ cho mọi người ở cái đài à, Vịnh Long đúng không ạ độc thủ lô à, 06 lót 60 đúng không ạ mình có chia sẻ cái đường cầu ăn thông ba hôm thì ngày hôm nay tiếp tục nổ tưng bừng rực rỡ con 06 đúng không ạ ngay ở giải G7 đúng không ạ đã xuất hiện con 06 rồi 60 thì à, rất tiếc không có 60 như vậy thì tiếp tục kênh nối chuỗi nghề An Thông các bạn nhé độc thủ đô Vĩnh Long 06 nổ tương mực còn đối với Bình Dương và Bình Dương thì mình có ba lô 4884 đúng không 8448 thì ở đây không có xuất hiện 8448 thì không xuất hiện rồi và 2772 ở Đạc Trà Vinh đúng không ạ 2772 27 thì các tiếp uh, về 28 các bạn thành 2 thì ta về về 2 không có vậy thì uh, à, không gã thành công rồi đầu đuôi thì uh, 0990 0880 uh, 4334 và 1771 không ạ 1771 4334 thì cũng khá là tiếp à, mình có chốt 0880 thì cũng có rồi ở đây có còn 88 các bạn khá là tiếp đúng không ạ như vậy thì tiếp tục kênh chỉ gà thái là thành công ở đà vị long thôi thì mình cũng đã nói rồi à, cái đường cầu thì khá là nhiều các bạn có muốn mình chia sẻ thì mình à, à, ghim vào phần bình luận mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người đúng không ạ còn đối với cái thời gian của mình không có nhiều cho nên là mình không thể chia sẻ tất cả các các bài cho tất cả mọi người được các bạn nào có muốn chia sẻ cái đường cầu những cái đài nào thì bạn inbox vào cái phần mô tả của kênh mình phần bình luận đấy mình sẽ có thời gian mình sẽ cố gắng đó là chia sẻ cho tất cả mọi người đúng không ạ và điểm qua kết quả cũng như ở trên kênh thì ờ, mình sẽ hôm nay mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ cho các cả mọi người một cái đường cầu à, nữa đúng không ạ thì à, ngày mai thì có gồm có ba đài à, 4 đài đúng không ạ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái đài chính đó là cái đài thành phố Hồ Chí Minh thôi nhé đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn à, đường cầu à, của đài thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai nhé à, mình sẽ chọn cái đài chính mình chia sẻ cho cả mọi người đúng không ạ đây mình sẽ à, mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn à, ở đài à, thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Thành phố Hồ Chí Minh các bạn à, chờ mình một lát nhé, mạng à, hơi bị à, lát các bạn à, đường cầu này thì mình sẽ bắt từ ngày à, ngày 28 tháng 1 ngày 28 tháng 1 các bạn nhé mình sẽ bắt cái đường cầu này ngày vào ngày 28 tháng 1 ngày 28 tháng 1 đối với đường cầu này thì chúng ta sẽ có à, bắt ở ờ, đây các bạn nhé ngày 28 tháng 1 2023 đúng không ạ thì à, có gồm có G5 ờ, và G4 các bạn nhé các bạn để ý các bạn nhé ở G5 thì chúng ta có con số 3 đúng không ạ và ở G4 thì à, ở G4 thì chúng ta có G1, G2 đúng không ạ? Cuối cùng một số G giải G2 của giải G4 đúng không ạ? Ờ, G4 1 chấm 2 đó số cuối cùng đây. Đây, đây là giải thứ nhất đúng không? Giải thứ hai đây. Thì chúng ta sẽ bắt cho ngày tiếp theo độc thủ lô 32 các bạn nhé. Chúng ta sẽ đá xuống đúng không ạ? 32 là có con 32. Ờ, 32 chơi trong ngày tiếp theo đúng không ạ? và hai chơi trong ngày tiếp theo thì ờ, sang ngày hôm sau thì chúng ta đã nổ tương mừng con 32 ở giải đặc biệt luôn các bạn nhé đây 32 đã nổ đúng không ạ tiếp theo thì theo con đường cầu đấy thì chúng ta có ở G4 G5 tiếp tục chúng ta sẽ có con con số 3 đúng không ạ và G4 chúng ta tiếp tục có con số 3 đúng không ạ Đấy, chúng ta đá xuống đúng không ạ có con lô 3 kép 33 cho con này tiếp theo đúng không ạ thì à, sang ngày hôm sau sang ngày hôm sau thì à, tiếp tục ở trên cái bảng kết quả chúng ta sẽ đã có con số 33 đây đúng không ạ nổ 33 và như vậy thì à, theo cái đường cầu này thì tiếp tục chúng ta sẽ bắt đó là con số 2 và con số 6 đúng không ạ chúng ta đá xuống được con lô 26 à, chơi trong ngày hôm sau đúng không ạ hai sáu chơi trong ngày hôm sau tiếp theo thì à, tuần tiếp theo thì chúng ta có thể thấy con số à, con lô 26 đã nổ tấm bừng đúng không ạ 26 đã nổ tấm bừng như vậy thì theo cái đường cầu này theo cái đường cầu này đúng không tiếp tục theo cái đường cầu này thì ngày mai chúng ta sẽ có con không đúng không và giải tư chúng ta có con một đúng không và chúng ta sẽ đá từ tên kẻ năm xuống kẻ 4 đúng không ạ chúng ta sẽ có con lô 01 chơi cho ngày mai các bạn sẽ có con lô 01 chơi cho ngày mai các bạn nhé đây 01 vậy thì theo con đường cầu này à, ngày mai chúng ta ở đại thành phố hồ chí minh sẽ có con lô 01 để chơi cho ngày à, thành phố hồ chí minh vào ngày mai các bạn nhé đây thì, à, sau khi nghiên cứu cụ đến phần chất số thì mình sẽ đến phần cho số công khai cho tất cả các bạn vào ngày mai sau ngày mai của chúng ta là ngày 11 luôn và trên lượng các bạn thứ ngày mai là thứ bảy ngày 11 tháng 2 2023 đó bao lô sẽ có con 01 01 lót 10 đó. các bạn đá chính là đây phát 01 các bạn nhé Đấy, nếu các bạn mà chơi được thủ lô thì các bạn 01 đúng không ạ thì Long An mình sẽ có con 50 05 đúng không ạ và Bình Phước Bình Phước mình sẽ có con lô 0220 và Hậu Giang thì à, mình sẽ có con 2332 đó. đầu đuôi cho bốn đài thì à, gồm có 01 uh, 23 32 83 38 74 47 và còn uh, 2662 Đó. Trên đây là những con số uh, cho tất cả các bạn chơi tham khảo vào ngày mai ngày 11 tháng 11 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ? Cái kênh của mình chia sẻ đây là hoàn toàn miễn phí rồi anh chị em đi qua nếu có chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh để mình có thêm động lực à, dự đoán là những con số cũng như đưa ra những lời cầu hay cho tất cả mọi người để chúng ta chơi chúng ta tham khảo đúng ạ và cuối video thì xin chào và gặp lại tất cả mọi người chúc cho tất cả anh em chị em chúng ta luôn luôn đạt hãy nhiều thành công xin kính chào